Mém tí nữa là mất hết 11 triệu các bạn ơi. Và tôi sẽ quyết định làm một cái clip hướng dẫn các bạn, giúp các bạn tránh bị mất 11 triệu vì cái tội mày mà nghiên cứu giống như tôi. Đồng thời tôi cũng tìm một nơi rất là đẹp để đập hợp. Ok, let's go! Mời các bạn hãy cùng đồng hành hết clip với TPL nhé Chào các bạn, hiện tại là tôi đang đứng ở Si ờ, Linh Đó, một trong những ờ, địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Phan Thiết, Bình Thuận Đó, tôi ờ, lặn lội ra đây để thứ nhất là hướng dẫn mọi người khắc phục cái lỗi cái tay cầm kêu tít tít tít tít tít tít tít tít hoài mà tắt không được kết nối rồi mà tắt không được cái này chưa ai hướng dẫn đâu nha đó lỗi tay cầm của cái uh, flycam đó rồi cái thứ hai nữa là tôi sẽ đập hợp một món hàng liên quan tới flycam đó <laughs> thì uh, mọi người uh, biết đó nếu mà mình uh, mua một combo thì rất là nhiều tiền cho nên mình sẽ mua máy riêng và mua phụ kiện thêm riêng nó sẽ giảm chi phí đáng kể cho mọi người đó rồi ok chúng ta sẽ à, vào vấn đề à, trực tiếp luôn nha mọi người đó bây giờ là một số cái lưu ý thì à, cho chúng ta lưu ý là khi mà bay lên cam thì việc đầu tiên chúng ta sẽ mở cái cái nắp bảo vệ đây cái nắp bảo vệ gimbal ra trước nha để mình khởi động thì nó sẽ không có ảnh hưởng tới gimbal đó là một cái lưu ý ảnh hưởng tới máy bay rồi mình sẽ gỡ gỡ ra gỡ ra trước khi mình mở ờ, nguồn khởi động nha mọi người đó mình sẽ mở ra đó mở mình lấy cam ra đó mình sẽ đặt một nơi thật là an toàn và vững chắc nha trước nha đó này tôi đặt làm thí nghiệm thôi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người khắc phục cái lỗi kêu tít tít tít tít trên cái bảng điều khiển và mình sẽ bay lên một vòng thử xem cảnh đẹp chỗ này nó như thế nào nha mọi người rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn ờ, điện thoại vào đó rồi ghim cái này vào bây giờ chúng ta sẽ mở cái app DJI Play ra lên nha mọi người đó DJI Play lên đó bây giờ mình sẽ nhấn một lần rồi nhấn một lần thứ hai để giữ cái nút khởi động cho nó khởi động lên nó sẽ kêu tít tít đó mọi người đây đây là cái tiếng kêu rất là nhức đầu nhức tai đây bây giờ mình sẽ khắc phục nha đó mình vô luôn rồi bây giờ mình sẽ vô đây và bấm control sau đó mình tìm tới cái remote mình sẽ bấm chữ RC Caliton đây rồi mình sẽ start đó bây giờ mình sẽ xoay cái này đây xoay cái nấm ờ, điều khiển này cho bốn phía nó đều đạt tới 100 hết đó rồi tiếp theo bên cái nấm bên này cũng vậy xoay ra xoay theo chiều hướng ra nha mọi người đó mình xây ra xuôi chiều hướng ra cho đến khi nó đẹp tới 100 hết là ổn bây giờ mình có một cách kết nối nhanh với playcam bây giờ mình sẽ ờ, đem xuống đây đây chứ để trên đó là nó cũng hơi mất mô lắm xuống đây mà chỗ này nó sẽ ổn định hơn rồi bây giờ mình sẽ đặt playcam xuống một mặt phẳng và bây giờ mình sẽ kết nối nhanh nè mình sẽ bấm nút bên này vào nút bên này cộng với một nút chụp hình về sau đây nè đó thì nó sẽ kêu tít tít tít lên và mình sẽ kết nối playcam đó bây giờ bấm này đó bây giờ mình sẽ mở playcam bấm một cái bấm thêm một lần nữa giữ đó là nó đang khởi động playcam đang khởi động bây giờ mình sẽ bấm một lần và giữ 4 giây để cho playcam kết nối với ờ, remote đó nó kêu một cái tia vậy là mình thả ra đó nó chạy cái lường ờ, nó chạy nè đó nó kêu tít tít vậy là nó đã đạt được cái kết nối rồi nha mọi người bây giờ mình sẽ chờ cho rebs nó lên đó bây giờ rebs nó đang bằng không chỗ này là ribs nó đang bằng không là màu đỏ đỏ nè thì tốt nhất mình nên bay ở ribs từ 10 trở lên nha mọi người nếu không là cái uh, à, Pleica mình nó trôi đi mất á không nên bay thì mình cứ để nó kết nối vậy đi rồi mình chờ chừng nào nó à, lên à, đó bây giờ nó 10 rồi nè trên 10 rồi nè 11 rồi nè 12 đâu nè 13 rồi nè 14 15 10 17 đó nó báo nè ha 17 18 là rất là tốt luôn bây giờ mình sẽ thử mình kéo hai cần gạt vô bên trong đây nếu nó đã kết nối được thì nó sẽ khởi động playcam nha mọi người đây bây giờ mình sẽ cho nó kết nối vô nè mình sẽ à, khởi động nè ok đó vậy là khởi động rồi bây giờ mình à, xỉa cho nó bay lên nha mọi người đó bây giờ mình sẽ cho nó bay lên nè mình sẽ Vậy là mình đã khắc phục được cái lỗi kêu tít tít tít tít tít của cái remote rồi nha mọi người các bạn hiện tại là mình đang đứng à, ngay chỗ à, lâu đài triệu đô nha các bạn đó ngay chỗ lâu đài triệu đô một trong những khu du lịch nổi tiếng của thành phố phan thiết bình thuận đó khu du à, cái lâu đài triệu đô nè các bạn đó mình mới quay cho các bạn xem bờ lay cam đó nha rồi ok bây giờ sau khi hướng dẫn khắc phục sự cố trên cái bản Playcam à, bây giờ mình sẽ quay đập hộp cái này là cục pin nha các bạn cục pin của Playcam tại lâu đài triệu đô nha các bạn ok bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem nha và lý do tại sao mình mua thêm một cục pin này để à, mình à, đập hộp nha mình sẽ nói lý do vì sao nha đó mời các bạn vào đây thấy âm thanh ồn quá mình uh, ờ, xích tới gần caramel chứ mình ờ, sợ cái cái cái cái ồn quá làm uh, các bạn nghe không có rõ ảnh hưởng đó à, về cái lý do vì sao mình mua không phải là combo mà mình mua riêng từng món là lý do vì tiết kiệm chi phí nha các bạn à, mình đứng ngay chỗ lâu đài triệu đô thì mình phải tiết kiệm uh, chi phí để mình có 1 triệu đô chứ các bạn mình xây lâu đài chứ đúng không ok nè mình sẽ mở cái cục pin ra cho các bạn xem nha thì lý do vì sao mình mua cái cục pin này lý do vì mình tiết kiệm à ôi sao mua cục pin mà tiết kiệm ta lý do là mua cái combo Playcam là 14 triệu thì bây giờ mình sẽ mua Playcam à, thôi không mua combo thì nó sẽ à, tầm 11 triệu đó mình mua cục pin này thì nó sẽ tầm à, cỡ 12 ờ, triệu ha 12 triệu thì mình sẽ còn dư được 2 triệu nha các bạn đó mình dư được 2 triệu thì mình sẽ ờ, mai mốt mình sẽ mua một cái món mình sẽ mua một cái món là tẩu sạc nha mọi người là cỡ mấy trăm ngàn nữa thì mình sẽ tiết kiệm được là một triệu mấy nha các bạn đó nói chung á là cái tầm à, nghiệp dư như tụi mình á thì xài cái hai cục pin là quá là ok rồi mình không có bay xa bay cao bay à, lâu bay dài bay à, chừng mấy chục giây thôi cho nên mình quyết định như thế này bây giờ mình sẽ bóc tim ra cho mọi người xem nha đây đây đây đây ừ. đây thì cục pin á mình sẽ mua hàng chính hãng nha các bạn cục pin mình sẽ mua hàng chính hãng tại vì pin mà mình phải mua chính hãng để nó báo pin đúng để mình bay không có bị rớt nha đó còn cái mà sạc á tẩu sạc á thì mình mua mình dựa trên hiệu điện thế của nó nếu mà nó hiệu điện thế với lại à, cường độ ampe của nó đúng như cái à, chuẩn á thì mình sẽ mua thôi mình mua mình sạc vô cục pin của mình ok thôi mình mua cái hãng à, ổn ổn một xíu bên thứ ba ổn ổn một xíu chẳng hạn như là chẳng hạn như là bí mật nha các bạn mình đang nghiên cứu <laughs> cho mình nghiên cứu xong á nhưng mà mình sẽ ra một cái clip về cái tẩu ờ, sạc cho mọi người xem nha đó thì đây là cục pin nè cục pin chính hãng của nó nè đó đó một triệu nha các bạn đó mình mua cục pin riêng 1 triệu sao đó mình dư ra được uh, 2 triệu mình mua thêm cái à, tẩu sạc nữa mấy trăm ngàn nữa thì mình dư ra được triệu mấy đó à, sự lựa chọn thông minh đây hết rồi nha các bạn đó mình sẽ để đây và lát nữa mình sẽ à, bỏ vào cái thùng rác để không có ô nhiễm môi trường nha các bạn đây cục pin của nó mình sẽ bóc siêu cục pin luôn nha mọi người đó bóc siêu luôn đó rồi mình sẽ đập hộp và mình sẽ cho mọi người xem cái thông số của nó nè đó pin chính hãng thì pin nào cũng giống như pin nào hết nha các bạn đó rồi ok giờ mình sẽ đã đập hộp uh, xong rồi các bạn bây giờ mình sẽ uh, xin chào các bạn nha nhớ à, đăng ký để ủng hộ mình uh, theo dõi những clip tiếp theo về cái chuỗi series về playcam này nha ví dụ như là mua thẻ nhớ cho Playcam hoặc là à, mua tẩu sạc cho Playcam hoặc là mua cái à, túi đựng cho Playcam chẳng hạn ví dụ vậy đó mình sẽ làm một cái chuỗi series đập hợp những cái món liên quan tới Playcam à, tới GoPro chẳng hạn đó rồi à, cách truyền à, tải dữ liệu truyền tải file hoặc là cái gì đó vân vân vân vân may may đó rồi xin chào các bạn nha nhớ ờ, đăng ký theo dõi để ủng hộ tbl ra nhiều clip hay hơn nha bye bye